nhớ rong nó sập bát tổ cho cái tê sẽ đời nó nó bé rong xe và bé cho cá tổ tổ cẩu và chữ cho lù đi chọn gì bố bà chữ trao họ nên chở bố cho xe cho ba cho bé cho lên cho tù nó nó bé rong xe cần cầu lì giờ lên đó nó nó cố giờ mua và chữ cho lù là cho bé cẩu cho lo lù nó hay tia mua đã chữ chữ xì thảo ít tổ tổ lại tổ tuân ta nếu một trọc họ tới lại nếu bữa chở mua cho xe nhỏ là họ chỉ mua lại bé chỗ bảo tiệp bé ôn anh nhỏ chỉ bé giờ tua để xí thầu bé tua lại nè họ mua ra chỉ trừ xí tóm đại rồi bé cô chỉ bảo còn đã thia giờ linh đạo nút nó cụ thể ở mua và chỉ cho lù là cho bé cậu cho cho tua tua lại mua chó lên đạo tu tông trình cũng mua bé giả và cho tí này hỏng giả tên non trình là cho bé sai cho bé cả ok giả dạ thì ý và lên trình giờ hai tia thảo tu tu là hai chuyện mua cho xe tỏ gan nợ và giờ tu nợ giờ tu giúp li tên mong ít chuyện chân lại tia muốn giúp li giờ lên đó bé thiên li giờ tàu tua chia tinh cho thế giờ chủ tàu tôi chia cho bao công nhật sĩ nó vì cho họ bao công nhật sĩ là tôi mua đá là chế lại cho khá lò quan nông hoa hậu đoàn gì thế còn đấy giờ thì và tiến hành trình giờ thì o tao trình hai tiền là thầu tiến hành tua là nư chỉ mua cho xe chỉ mua đã chỉ tàn thôi lấy lại lại trong ý giờ tôi nay qua cho rõ lại sư họ giờ thì p tiến hành công trình ta hai tiền thảo tụ tên anh tua là ni yo cho khá lo yu đua chia cho nên tua yu đua tua cho khá lo yu đua họ nó bé giả nó yo bé giả hòa bé mong thiết lửa hải này dành hòa kê thia yo linh đại bé giả lo say o giả kê khoác hia giả thi y giả tia đang dành nhung tàu khoác hia lấy trả giả thi o qua chữ cho lù nè họ tàu hay là cha tiền thia giờ đi nó ở nhà nó giờ ở nhà hòa bé giờ tàu cho lọ cậu ok ta chỉ nó bé số lên số tù hai chỗ uốn lên nhỏ bé bao hai tia mỗi in nô từ bé yo tuổi tiểu sĩ thầu bé tuổi lại nè không muốn đã chỉ chữ sĩ con đó giờ họ bé chỉ bỏ con đó giờ bé cho kiến trình ở bé thiết lý trình mù trò nhà thiên trên một giải nhà vì vậy chỉ mua ít tuần anh bỏ lên thảoว่าchữ chỉ tao Adam thế wa lời chỉ bên mong hay tiền cao ia thiên trầu ông và yêu ô tu nông nền qua chữ chỉ cả lo qua chữ xã còn cả một cho xem thế thảo mũi chỉ tiểu sĩ vì dòng cả chim long lô qua chữ cả chỉ xóa no cho sĩ hòa bảo khó phải thế khó rồng dòng cả no chẳng cái tua tôi giờ vì nó gà chim lông lù gà chén nó chạy theo mọi kẻ tua là trào luôn đẹp thế nó thảo ở tua là nè họ mua họ tư lại mới cho lại con trên hai tia yêu hai tia yêu qua phê phê yêu chi nhà rong yêu phiêu qua tu sát tu nhà tu nên qua tê ya dạ phê phê nó chạy thảo tua giờ mua cho hậu đánh thiệt tê bây giờ họ qua cú nhà giờ cho cô cô đến đại qua cho nhẹ cần gạo họ giả tí o giờ tiến hình cũng mới cho tin hình trong trên hai tiệt giờ hai tiệt cốc qua chỉ rong thế qua chỉ phê thế có giờ chọn này qua in ra in ra chỉ có giờ tao một nhân tại in tan tu giờ lấy mua hậu khó hậu có chỉ lấy giờ mua sống tu có chỉ lấy tiệt xin nhân tại in ta chỉ giờ chủ tao tua chia thanh cho giờ chủ tao thể nhẹ, lấy xa lần thở tên nó mua chơi có tồn tại thế lấy mua sống tu họ nói là cũng mua ý ảnh cầu thế หอมไม่เชื่อเลยกุนจึงหาเตียยังหาเตียก็ยังนึ่งจันจริงเท่าก็ตัวเลยก็อยู่เตาหมูสองดูจริงจริงตัวเกียนนู้นเนาะเจก็จะมูสองดูเลยนะขอนอก็ไม่จอก็เขียนเลยนอเทียเตียชีลอลูนองอวบเป้ยจู่เตานองจังจังเตียยอเท่าอวบก็ตัวเลยก็มูจอกขอตัวเลยขอนอยังไอ้ข้อว่าจริงจริงอวบเป้ชวนเล่นชวนตัวอยู่จู่เป้า qua chỗ anh trên hai tia thầu như tua lỡ chỉ vô trò cá dù dù lò trò cá tua tua lỡ vô trò cá dù vô hai lý no vô là anh trên lý no lo luôn nong và bé vô chủ nong vô gửi lý chán niên nú no ra cho nên dù lò đau cha cho nên tua lỡ tua in nú no giờ có một tổ hông mà mà nè có tua lê ó lệnh bé lệnh hành cơ เดี๋ยวชีจอยูมาจุเป็นเก่าหนึ่งเก่าเล่งยอลีนอไอจอหนึ่งตัวเด๋ชิมบอกเลยจอหนึ่งยูไอยูไอจ์เชิงเตาเถอะขอนอแค่เราไปป้อเตียขอนอชิมวดเชิงยอลีนอเถาไอตัวตัวละนึกไปด้วยขอตื่นหละลอลูนอยอลอลูนอว่าเป๊ยยอจุเต้ชัวเล่งชัวตัวยิ่งนอขอนอจะยอจันชิงว่าจื้อเทียจะจินชิงว่าจื้อรอเป็นของอีหยัางเก่าเถาตัวละ bài cho họ tư lợi nhớ cho họ dâu trong cầu lao người cầu thế cầu lao người tao hại nọ tiểu si thảo nên tua lỡ chê nữ cho xia cờ trâu nôn đợi thảo nên tua nữ mù nhó khó tư lặng bé báo là hãy tiệt chua tụ tí nên ổ tua lỡ chê nữ cho xia cho ba lo cờ trâu nôn đợi lặng địa sĩ lo lo nông nương mùa đua khó tư lạnh quá chữ cho lo lo nông yên đó lúc xe nó dọc trâu cái chỉ chỗ hình tránh sinh hiệu tao tàu trả dô hình dọc ít chê nữ mua nữ mó trư thông lại qua bao việc sư dọc cụ tao nông lo lù nó nhớ trong cái cầu ó nữ cụ hãy nói tiền chê nên tua chỉ sợ cho lo ý giả linh đạo thảo luôn tu chỉnh mua nhau lỡ dùa chi sợ trọ cá lò lỡ dùa chi chìm tờ khó chơi và lỡ bư và chỉ cho lũ tóc khi tóc bé lại cho tôi hay và tôi lỡ nơi dùa chi sợ trọ cá lò do hai tiền luôn đồ nó trở mùa nhỏ nếu dùa chủ cho thảo luôn đồ nó cờ đồ cờ tế cờ thảo tới mà sợ trọ cá lò tiền sĩ dùa sợ lò lấy cha nó bé mà lấy một say nhớ trọ tổn đề nhớ trong cái cầu plau tao hay nói tiếng do nên tua lại nữ bùa yếu trò mua xia do hai tè có ít tu cử tê là sĩ tu bùa yếu tua lại nữ bùa yếu trò mua xia đuổi xong gì tè sĩ cú yếu niên nung tỏ cho lũ sĩ hải, và có cho cụ tiền là tê kể nhau xia do tao hai tè thảo nữ cho cái gì nhỏ chỉ chọn đó nên hai tè cú yếu niên nung tỏ cỏ một chọn 我要照顾点，要想的，要包含的，万一有些晒到电脑，我就有啊，就要办好这更要想的。要找好的电脑，别没晒了就误车。你那路车呢？来打么老？天么阳到到呀？叫老雨来么就落落雨到路窄。 จละมัวคอจะลเท่มัวอวอีลุเชถ้าละมัวตาลุเชว่าตาลุชงหลาจะตาลุเชองเก่าเทล่ยเราจะไปว่าหงเลยแต่สิท่าที่มัวจอมมองเอละอวลุเชสินเจ้าเราิลุเชดอกตอลุเชอยาปวดตาถ้าลุเชปวดตาหลาเนื้อจอเราจอดข้าหมู่ว่าเราดัวละซื้อจีวตาลุเชหลา mỗi cho nành cô chẳng to chẳng hai tà bê tí nành nó nữ do lòn đã lia lò cho nó do chọn trên evolution là trên lên đạo thiên mua chọn lên đạo tù hỏng cho tế nó toàn trên khó nó cho lần trên hai tà lo nè tông tao chia xong tông đầu lan xong chỉ tin hình mà lì giờ tù lia mà lì chia lò mà lì lóng lóng in tia thấy tia nó nó lo chỉ mà nó qua tọt tu tiến này ý à lý có thế cũ tia xí lo luôn nó qua bé giờ nó cho kiến trình nó giờ nên nu nó bùa bỏ lia lo khó từ lo nên nu nó bùa mua ít tu lia giờ lo khó từ lo qua tiến này bé chỉ sai sẽ lia này như yêu tao mi ở lia họ tin này như yêu tao tin này giờ lên nó khó nó kia cho biết bao chính chân thì lia thiết tin này nó như chỉ họ 领导咯，但是你你要你能你要能，其他领导是要得了别的能一样的你咯，别头儿别么种查你叫咯小叫咯招土地能土地能要主持多，你这好别咯哪咯呢？但是要得别么查你叫咯招张的地能土地能要多，我招就请的是土地能多，别我我去招。 好，我就到他好正这边。要家好我就走路我要跑完了过呢。我知道他正真这好碰到那，他就是错，人家好碰到那了。黑着白，你着只给抢因为一头白毛人，人他，他这边明明，哎对啊，他只给我就只轮到天轮着带我，但是那边人呢，我就。 一道煮的煮臭，一道煮多你一道煮。北方人若干种吃的，我都煮多煮的，我都煮多煮的。东台那路，东瓦煮我便你弄成人多呢。你一道煮，侬都听侬听的；，要听你一道煮，侬都听侬听的。做呀，上多一样侬煮；，错呀，好点的那样侬煮。 你要找几根葱，一天冲二，到河北去到北京挣下点。我只要多几弄多，我只要多几点接触，我只要多粒啊，听我只要多几点，能我得行。你几杯搞么多样子上一样够你我挣的。要领导，做呀做着，你后这样得呢？不能要我就挣。 và chú chỉ tên hành lò lấy chả tên hành lò khá tư lò và chú mô đã chỉ chỉ nhớ cho hậu à chú cho lù chong chỉ kênh chong o gây xa tao hài lý nó hài tiền tu chữ wo yo wa chữ wa à lo bua tao y tu chỉ nên thiết chúa xia chúa ba tao tu chỉ nên đại lúc hòn trừ 这都只能在介绍。我去走路到看见真，天明明到背来还掉。我只到我啊，老波我一度天宁，到宁波到度天宁来。我只初十、初八到度天宁的六红处，今日就介绍多，今日就我教天宁，教去天时到。 thầu wa chữ chỉ tí này wa chữ chùa dòng mua à lọ bố à tàu tụ tí này thế chúa sẽ chúa ba tàu trên nữ chia sẻ to sứ nữ chỉ mua tôn chú plì tôn chú plì ở bên mong phi mua ở phi bóng ý sĩ bóng plì ý sĩ bóng plì ở yếu hữu này, yếu tụ ở bố bé tạc kỳ ở bên mà hữu lòng do khán chống hai tí tụi mình nhỏ yếu lo tao bé tạc kỳ ở bên mong nhìn hữu có tao ít tụ plì lòng tư ya tu pli nan da lo tu wa shan da wa hu lo che tie wa chen pong pli ta le ho pe chon chen wa chu mi nyo chơi bóng dai chu tu mua tao lò lò pe chỉ yo mo hu pli vì cho họ chơi họ cho ba thế cho xia thế cho á và và chịu và lò tao tính này xử chỉ mua pli hiểu bóng tôi pli ở bé hồ lon đầu do tôi pli ở hoa no hoa hậu ở yếu lò no thế yếu lò hậu bé xứ 为了好，我只因记别了女人让错牙了，但是别好，模糊都变的了的，天里问的都变的要乱的，但是有老师要别莫使个就用。要感情还得一度天冷了，你就要么熬夜，然后一度天冷是，一要就啊，二要做班，他除了班呢，将来也都能解脱。 ทอตัวนี้ตัวละนึกปัวปาหลังนี่จูปาเลยเหรอบีเจ้าของเนี่ยที่ตัวหลังเนี่ยยอลินได้มัวได้จิตชิวชีตัวตัวนี้ตัวยังมัวได้จิตชิวชีตัวตัวนี้ตัวเนี่ยเจ้าเตลุกเฮียช่องเก่าอ้อกิชาต่อหายนอหายเดียเท่าตัวนี้อดตัวหลังน่ะเนื้อลูกเจ๊ cho cá mù của á lợi vì cho họ nên lo họ á lo nè họ nên cho ba và giờ cho ba nó nhớ trào phong phong của cho tụi chụp liền để xin giờ nhớ trào lo lu Hebrew hay hậu giờ luôn luôn chế lu giờ hay tiệt cho ba của vợ chủ muốn lo cho công trong đầu vợ chủ sĩ để cho ba một trong đầu vợ chủ lợi họ yêu lúc chế cho công của à lợi yo hai tia nè chín chân hai tia bé tí này nó yo lo hậu à lo yếu chế nó cho à nà nè chỉ mua tê chùa thảo ấy nè qua tê sa sa ấy tật tật hướng nè chùa sẽ tật đã lo tê mong kia tê cậu cậu nó tiệt gì họ tiệt chân đại yo à qua lon đại yếu lúc chế lo sĩ vì cho họ qua chỉ mua à lộc bữa ở tê tí này tiệt thế tàu tu tu là mua à xin dùng ý nhà nhà cho tin nên lại lại nhà ta là chỉ là do đúng chưa, chỉ là cho khá mua à là gì. do cái tí sợ đâu. Giờ hai tiếp bé giờ khóa vào chữ, thì bé bé bây hỏi chữ, tiếp bé giờ chân vào chữ nó, do do thảo tư. Cú sai cái lúc xí hẳn đó, do lúc xí hẳn nó. Lúc xí ta xí nó, và bây giờ mất cho xí nhau chỉ cho tao một số ta kỳ vì ta kỳ gió li cho bé hành rồi nu nó gió lên gió bắt chú lên chú lên gió nu nó lu si hở nó bé gió chỉ mua si hở tổn đây gió có hay tiếc có to ta kỳ có bù bao tiếc có bự ý trả có bự sợ nó lắm bé nhìn chỉ mua tụ bao lên và chỉ cho lu tao hay tiếc tôi nên ô tua là như chỉ khóa và chỉ chỉ bé hở và chỉ là 你要跑能够穿一步够前，你够下到开着北京车来的，就能多来几块万出来。要你呢，就能多来几包的出来。别忙嘛，别傻的，多来几包。别傻的，头你多来几，你包起你就老欢老欢好哦。这钱人开要弄钱弄得好，你就多接的弄。别忙嘛，别傻念头。 địa sĩ có chính chân địa lợi nhờ bé mua sai rồi rong nữ chỉ cho linh đã lợi nhờ tiền yêu nè yêu sĩ nhờ tiền yêu bao yêu giàu thảo lợi uốn nè ít tôi dùng tỏ yêu số lợi thích chịu bút tỏ à lợi chuẩn đau à địa sĩ do vì là chỉ là hoa nông hoa hào thế nhờ tiền do bao yêu chủ chỉ do bao yêu theo qua tàu linh nhớ cho hậu phong tới tế lục hiệp trong chua người chính cái trào tao hài nên nó trọc bé là hai tia chính tia cho nên qua chỉnh qua nên nhỏ bao hai tia mua ít nô từ lại yo tua tia chỉ cho nên qua tua là chỉ bao đã chỉ này lại yo chỉ tao đi rồi thế chỉ mua lên từ yo cho lại đi lại lỡ tê kẻ xí lu kẻ xin su khi tế kể khi bỏ lên toàn đó lợi mù lợi dọa chín đó lùa mua phình mua tù hậu luôn ra tê non gì lặng cho cứ tê sẽ đời quá chú cho lù tóc hiệp chứ chẳng là hai tê thầu ở tù tê này tù lợi nữ chỉ bao đá chỉ thành thô lợi nữ tế kể lù kể chú kể khi 所以啊，不老大有这些了。 do linh đó bé do chủ chỉ cho xã hay bia bé tụ nên ở tua lại chờ nó bé chờ lo hoa nó hoa học như chỉ lo lại vì cho họ nên cho cá mùa à là sư tiền sĩ tụ lo hoa nó hoa hậu này do linh từ họ đó do họ tồn tại và cụ do kia tồn tại cũng mà linh mua rồi hai sao cho bé sư tồn tại do linh từ thiên nữ lo họ tự lo họ đó nhảy họ chỉnh chén và bé ở chủ tọt tao mua giờ lên đã qua thầu bé qua nên nhớ nó chỉ nhớ bé ở chủ qua lịch cha bảo hai tiệt thầu tua lại chỉ bảo đã chi lại chỉ khóa và chữ chỉ cho cái đã chi lại giờ lên đấy thầu bé qua nên nhớ nó này bé chỉ nhớ nhớ qua lịch cha nhớ chào tê lục hiệp trong chuồng người cậu nơi tao hai lên nó hai tiệt chia ly trâu xiên cho của tây hông lử của có quả trâu khó yếu chỉ mua hông lử chỉ mua cái xã chỉ mua cái sao ở trang chế thiết chỉ mua chữ gì nhỏ hậu tu tu tế khó chào ở có yếu mù thở khó chào ở bé yếu mù nhỏ hậu tu tu tế còn thấy họ từ do hậu à có cho cá mua à xin chỉ mua đã chỉ cho có uo này bé mua thì tu tu tế tu tu tế khó chuyện thì mua à xin dù lúc chế chẳng ít giờ cứ lại chơi hay cho 就冇話每座佢啲嚟觀眾係就哦，又係啲古有一棟係要種啊，古多古來冇上多，多見到那隻古門頭屈轉咗啦，họ tê tua nữ oa nên chỉ rong á, giờ cô tua nó lon chơi cũng trong ờ, à. cũng nhớ lại cũng nhớ xa xa cô cũng nản đại cô mới chọn chơi hay đó nên nó nó mà dù bao nhiêu giờ là nhớ khỏi chơi chơi hình hiểu cho cái tí sợ đời mua chọn chơi hai tiệt do yêu tôi tâm mình cho bác sĩ nhớ ta xin đổi thế mua chọn chơi tiệt do yêu tôi yêu chỉ do yêu cô trâu cô nhé ta xin đổi thế họ mua cho hòn chơi hai tiệt thầu yêu tôi lỡ yêu chỉ nó đã chỉ giờ lên đó bác sĩ cho luôn tóc heo lịch trả được bên do hai tiệt bên hai tiệt do nô nó cũng do nên gian chèn cũng chèn qua chữ của tôi của tâm mình sống đồ bên một sai David lúc này ดวิดอยากอีตัวว่าจะรู้ชับเปล่าว่าจะให้ตัวนึงว่าย้อนใจว่าจะเสียชับเปล่าเนี่ยาเดวิดตอนเช้าว่าจะจอลูนอยิ่งจะไม่ตัวว่าจะหายเรื่องอะไรเดี๋ยวสิทาวเดวิดว่าว่าจะในหนูมุกการสอนว่อหนูตัวละหนูปวดตาละมุสองตัวเออย้อนเจ้าเต้ห้องหรือช่องอ่างในเป๊ดจับเปล่าเขตเาเปจะเจ้าหลายจะวันสือเดวิด nữ chờ chỉ tao muốn sống đâu để xin nữ chờ nhỏ tỏ nữ lúc khốn xa giờ là để văn sĩ David và giờ ít tuổi và chỉ lúc cha tôi chỉ tao muốn nhớ sống đâu giờ nên gian chẳng giờ tao muốn nhớ sống tao lấy cha chỉ tao muốn thế giờ hai để chọn ra nên gian chẳng tôi muốn sống đâu lại chữ Giêsu giờ lo trâu luôn để tới nó lấy cha nếu giờ chủ chỉ lo lại vì cho họ nên tính cho nên cho nên nhớ lại chỉ tao muốn qua chữ thiên lý 要做啥咯？要领导我去到海里驾照，阿 d a 一 n 做做行动我包括陪的课程。我要找好去跟崇安，你搞下到海找边了海边做行动我包括陪的课程，你要做几场咯？要你恼怒的，你多怒恼，但是但是有怒去海里恼。 dan sinh nhu hai pia yo nè no nu từ nè yo chi tua yo hai nó chỉ yo hai pia cả muốn chơi dan sinh nhu lại chỉ quá chữ yo tu đa để xem cái chơi quá chữ chỉ dan sinh nhu yo tu đa cái chín chơi quá chữ cái muốn chơi dan sinh nhu thiếu ở trong cái bóng cho cái sao nên nó nó thêm một cái blog cái tua lọ cho luôn đặt tên nó vì tiếc họ chín chơi sự quá chữ hai pia nè no nu từ nay yo tua nun đó đã dừng nhà tiệt nên nó nên yếu chỉ tua nhà nun nó đang dừng cũng sĩ khó tiệt yếu chỉ tua nó cho lọ đàn gì bé thế nên tao cho lọ đàn gì bé tin nên cho tế hay tiệt tu nên tua lọ nữ chỉ ta lên đó tiệt sĩ hát chơi cho lọ hoa nào hoa hậu thế vì cho họ đàn dừng nhiều yếu đa có tao nó ta hậu xí Chúa Giêsu nè tao khu cho nên tua, nè chả nhớ trả hậu thon tới vô hàn trong cầu ý, nếu hai cho Lazaro và Yahwa chữ chữ Giêsu ít tu và nếu lúc chấp lời thầu nếu mua mó hệ hệ lại nếu ở tu mua tao tua chậu chữ Giêsu thầu tua chậu chữ Giêsu nữa chữ Giêsu chỉ tao mù gã hệ tiệt có tu phong như Lazaro mó hệ hư chữ Giêsu chỉ tao mù chữ Giêsu cho tao ở nô bên nô tao cá nếu mà lên mù thảo nữ báo hay tia là solo tới tua là nữ ta hay trong này cho thế tia tia bé tổ phong như là solo tới bự cho rõ lại cho thế tia cũng hay tia ô như hai tia bự cho rõ là lo trên như rõ giờ xứ hứa giờ tia xe là chính cái xe Chúa Giêsu hai tia nữ tới tua lại tia xe Chúa Giêsu yang mu cha tia Chúa Giêsu thiên nữ cho thứ tia thiên lý bài thảo lại một cho đó nó ta nên mà trong có tư lại mà rồi thì mà thà thì trong phò thì hoàn ra tao plau nu lại Chúa Giêsu thì gọi cho bài thảo Chúa Giêsu gọi cho bài là trong mù Chúa Giêsu gọi là khi lúc lô trong già chế thảo là khi lúc trong giờ khi trong già mà rồi cái thì ôi tôi chưa chỉ sót hết lời tại sao nó tới chưa lại bao nu thì chưa lại thì Chúa Giêsu chỉ lịch thi chế vì ngỡ cho kiện trên ngỡ thiên lùng một khí lúc khó trong đó thằng cái một khí lúc khó trong đó là quá chữ mà lấy hô hay là Lazaro Lazaro có chỉ tờ lo chỉ Lazaro tờ lo cho cứ tí sẽ lại khó nó kia trong biết bao chức chân lại thì Chúa Giêsu do tụ mua trả bệnh sự qua yếu mua tao cho xe tao bé tiến hình được đấy nếu như tôi muốn tao cho xe tao có muốn tao có tao có thế tao cũng khó nó là khó quá chứ mua trả bệnh sự mua tao giờ hai tên nếu như tôi chỉ yêu nếu như mua trả bệnh sự mua tao nếu nên cho xe cho yêu nếu ở Giêsu lo cho nên ổn trên Giêsu dễ yêu sao cho khăn lòng mua cháu lên tàu tù là tao nông cụ, lại tao nông hai tia 哎，那看开开点，那庄稼，我就越去多了呢。要到早现在，它没起了呢。我家古苞的多，庄稼多不露。哎呀，你别叫金张，叫什么？来弄谷，第二些来去包，变成我直接的，别要金木头种那么上都别木去倒。第二些再别多了咯，别这么给解释，它结束了。 bây giờ tao cho xiên thế thì mới xin nhớ cho phong đời yo han chung chi dây nâng gầu gì thiên nâng gầu chua tao hai linh nó hai tiền nè chỉ cho bông xia cho cụ tê lù nó cho họ lú xia hở ta tỏ lo lợi thảo đời cho nâng ô tua lợi yo nó lên tu lú xua hù 我 作耶稣都开始整了，还得搞搞搞搞铁古背，去抄我给你写。遇到好题，我作耶稣就看了。别人奶奶罗说虎，他白奶奶罗说虎来，在天来遇到，后来得看咋了？叫你我我上月小老到做些，叫你我我陪。 我的呀，要学了找给姐姐。我学走路都看正来，你要找点干的，就么爱好的人生？就一要讲真话就，我要到早先的还没死；就二要找青蛙就，我要找姐姐，我要找多，为好话我要节姐找早点找。 我就路边的那草割嘞，但是我煮做做给草，给他我煮到家做给草，这家做给草，这个要给不做没天，我这个都是个，因我到老多天边的路草给你到去背，要哩呢，你莫招扰，给小做卡老，少搞多做卡老。 你要找我去走路到开呀海的摸尔，摸尔巴，八 T 一，T 八 T 二，伊就是那个冲浪的狗爪，T 狗下，到海那，涛涛追耶稣，摇了上度了，使得愿那一路雪花纷转转上度多，天愿那都透。 弟子今称如จ护天，若我只如说者所寻找ว h o nên 我 tua lợi hoàn chân về sự า o sợ họ có tua trọt khá lòng cho cứ tí sợ đời ว่าชื่อจ้าลูตอกเฮียตอเป๋ะหลังเดียเท่าจื้อเยซูก็จ้าเราจอนึงจอทื่อตีโอ้ยจอตีจื้อของตัวหลาอยู่เป๋ะอยู่อันนอจื้อเยซูลูกชัวหู ta bên nó lúc số nở giờ thì bên trên quá chứ bên chia sẻ trong quá chứ thế bên mua chuyện xuống nhau bên lúc này chế thằng đó bên yêu nó nữa lúc số thế bên sợ họ có tuổi cho khá lòng lo lúc nào tôi tôi lại nếu số một sống tu lo giờ cháu quá trường mất tao xe nhó ai giống mù giờ chế xuống lo nút nó e pe ha cho mo cha she nya ne pu sa ti pe ya cho yo su mun chi jesus shon to chen chen ku sa ti chi ya nu chi ya ta khó là chỉ cho lúc tóc hè nhá trong ghê cầu xa tóc hè lên nó hay tiền tổ can đã và chữ vừa cho bé cho ua chừng ua ninh nhỏ đó cho nên đã ua kê đó đó quan đó cho muốn chi tổ chức sau in đàn đô bé yuan đó tổ chức nhỏ mù ít gì và chỉ sao lúc đó khi đó bé chỉ chơi lại thì cháu qua cháu qua nên nhỏ yo chỉ qua cháu qua lại đây cháu qua lại yo chỉ qua cháu chỗ này nhỏ còn đây để khi thảo cháu qua lại sau đó khá lo chơi cháu qua chỗ này nhỏ bé mà lấy qua in trái bản chỉ chỉ số sau in đàn đô 要领导在的被端路呢，耶稣去到了老被早下，还有耶稣好老爱讨要九万的养了，容易早下，容重中下。为了好叫你多来，天叫我九万的养我没耶稣养来了呢，要担心没接耶稣承担度。叫我九么些呢，要九万的，叫那要九我正话主，叫那要我杀了肉衣，叔叔杀了肉衣，叫那要就受伤。 要舌头接触这个老肉哦，要做好处事。老路弄那样，要还等我给小老肉一，不我要主么给小老肉哦。vì cho họ kể sở lao rộng ý nào chưa cho nên dân dân sở lao sư e cho nên toàn e thảo tư mà lấy sở cho khá lâu nhớ cho trừ sĩ trong nên gạo gây chi thiên gây trào tao hại lý nó hại đua li tê lợi dọa chủ to cổ thâu ý chế xong cho lợi mà li sợ hậu khó tua cho cá lọ cho nên ở trong lùa mua nhận ta ở xía chắc đa do thâu cho ở sợ hậu khó tua cho cá lọ thâu bá ở sợ hậu khó tua cho cá lọ nó là tàu nhỏ cá xia lù so kế tua rồi o 寂寞去起药到越到老了，来越我我就听我耶稣基督叫伯头听老院长耶稣讲一切事，我就这路到家就进了去的，叫我收拾了袋，来药乞道给多了啊。 这是叫我遇头一切向来，马上做开了，叫他要找给我做。别莫老想，莫想家，念奴呢？别念等呢？别有目标，别有指导的呢？要好技术做开了，肉哦！这套技说了肉哦了，叫我多好。 的结束，龙背我没结束，要烧掉哈了。好叫我，你知道多，我没结束，源袁叫叫我多，没结束那烧掉哈了。那我给我们接结束，神得多。这白羊没有想到一切想，头白要想到一切想呢，但是呢，要找个找弄家电脑，一切想，你有啥招待给他给，给要我你我了。 他被木头上到来，被有要叫截止，招叫完呢，知道木上到，要为家还要怎么给截止？vì đâu họ hay tiệt thầu có một số sợ lại có những nói tiệt cú chỉ nhớ họ từ là chỉ cú tôi sẽ về khi cú nhớ từ cú tôi mi nhớ họ từ vì lý cha là họ chỉ tao lo sầu nó 唐代，我就有土瓦房倒，我就有开着被包住，正下得有为的家，你好去盗墓。被叫老农的有为的家，有为的家，有为家，我被逮起大好点的呢。他们走路像倒，我就有逮着被错人错多，我就有逮错呀着被这大家一起上来，别有着还给上多了，你好弄着逮哪着啊？ 讨讨讨论中，一路 سلم 去，给上多了鸟，这讨论得对喏。我要讲人眼睛也好，鸡蛋是牛油，讲讲人我多老，我怎么吃素，来又少了。他来少了，鸡蛋是牛油，没鸡蛋了。他蛋是没鸡蛋了，再来又多包吃狗肚多。他来多，再来比好论中一路 سلم 去啊。 chỉ là yêu mua luôn trong Jerusalem chiến là là yêu tua là chính địa sĩ chỉ mua cho mong lúa tàu bóng sông đô là mua là là là tua tàu thế sĩ khó đó yêu cái tua rồi, cho cứ tí sợ là chế bé cho ổn chân quá chữ bé yêu tàu trò quá chữ nhỏ mỗi ít gì bé yêu bỏ quá chữ tiền chế tiền mua ý là lấy thầu Adam thế và bỏ thả, nó 别人叫我去他，拿我去路，他把我去。cho cứ ti mà o ya lu khoác ya o nè nu chủ sĩ nhau đi tên lo giờ linh đợi bé giờ chủ chén pha thế bé giờ chủ tao sai sẽ giờ giờ sai giả tư giờ sai tu tư bao giờ tu chữ wa 여사이와츠 là 여사이 단생이 건다 배여 주도 사이 와츠 tao wa tao hai tia tôi nên ô tô là nữ chỉ bảo đã chỉ tan thọ tia sĩ đan gì tao kia hai tia tôi nên tôi là nữ hai chữ bảo thia wa chữ tao hai tia tôi nên tôi giống như tôi nên cho rõ sự cho nên cho ra có với cho ra có chỉ lo chạy tới căn thủ xế họ cho nên tôi ở mất tôi là ở mất Chúa Giêsu do thế là chỉ lo chạy nhập bỏ Chúa Giêsu lo xế họ đang gì tóc nghe thì tôi à, nên tôi là nếu muốn qua đá là nếu giờ lo hóa nó hóa hảo quá chỉ tóc kia thì cho nên quan gian chuyện của tôi là hai chữ bư cho ra do chủ to có cho nô Chúa Giêsu ngay cho cả lòng แต่สิ่งนั้นจะอยู่ตัวเขียแต่จะในตัวไหลตื้อยสมดูโลยาลินดาที่มาเจ้าลินดาตัวสาตัวชัวชัวเอ็มทว่าจีเนาะแต่สิ่งของได้ยจัวซื้อเชื่อใจว่าจืดซะเลยว่าจืดตัวเขียแต่ตัวในว่าว่าเก็บเช่าเก็บเพเก็บเก็บตัวเราเนื้อเรากู้ห้าเจ็บปืนจนเนื้อจิตตามุ่งเจ้าเก็บจิตตัวได้จริงแต่สิ่งนั้นจะอยู่ตัวเขียแต่ 叫我托我给别陪他，今年弄了着急早上下管理，你要打多多地，我照顾你。要领导我养呢，要我养给活黑呀！我担心你电话知道活黑了，被他去跟了今年农了，你弄农了他种的很差。要领导给我爹娘养，别有就到菜，有就到菜些，有养青蛙捉了，有养养青蛙，捉捉了，有就到菜些。 có chia sẻ dây chỉ ta cho nên đó của thọ có bé cho cứ tin nên cha chỉ hay mong chỉ hay thay chỉ hay giả đó chỉ thọ có bé cho khá lần chia bé tôi trở sen chia tôi chỉ biết thì tiền lo lên yo anu wa pe tu chở shen lo wa tu pa pe ko so no an de to galo pe thia tao so shen be thang mu ichi chi to ai ku tho wa chu phong công hong cho ne cho lên chua tu tho ko wa chung trong da nhau 他给我住了床呢，路线了，龙呢路线，了包呢，我得给草给陪给给啊，到我当老做不起，哎，我做给用掉了做，了我有轮呢了也懂得，人真我住了，第二些叫我住，了我我住了你娘，哎，侬住耶稣了，别去啊当做主耶稣你娘上到，他我住奉个忙着呢，错了错到，我找不到。